Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Dù là lựa chọn cuộc hẹn giản đơn, cuộc ảnh hưởng lớn đến tâm trí. A.O. Smith chọn phản hồi dịch vụ chỉ trong một giờ để giúp lọc tâm trí, tận hưởng nhiều hơn những khoảnh khắc thảnh thơi trong cuộc sống. Máy lọc nước A.O. Smith chọn ít, lọc nhiều.